anh em đi hai triệu cá cân làm từ tiếng ngoài cân hả mở này nhé nhé mỗi mình được hai triệu mỗi mình đạt được ba ba mày mày được mấy tiếng chặn rồi đấy xong chưa được dài anh chặn năm triệu quay đầu phát lẻ được ăn ngay sợ anh chặn năm triệu nữa đấy thì mẹ đáng tin chặn bằng nhiều cũng có cá cân nàng thừa thiếu ngoài chặn được ba triệu này ăn rồi còn năm cho hai năm triệu tất cả 5 triệu gì đúng rồi nó thừa năm nỉa thừa 5 triệu dạ. xong chưa đấy, đấy, bốc rồi xong chưa đấy. mở nhá ba trắng ba trắng đâu sốt đô vui giật là máu một triệu vậy mười triệu tất cả là cái nhau là là là cái nhau món đó là được cái gì theo ai mày là những cái tuổi gì theo tao tao chỉ đấy gì Thế gì siêu thật à? có này mèo anh là được mười ai chắc 5 triệu luôn chắc bao nhiêu cũng có chú người xuống để anh 15 triệu này anh chắc 5 triệu cái cân cái cân đi cái cân làm từ thiếu ngoài lẻ từ ờ, còn năm bao nhiều cũng vậy hai ba bốn năm còn năm triệu này còn 5 triệu nữa này thì tái là ăn rồi thì nó cũng còn 5 triệu à chắc cũng còn 5 dạ, triệu dạ, dạ. xong chưa mở ba trắng ba trắng nè quân đây ông này đánh mê ba triệu đi theo người đấy năm triệu với lại à, bảy triệu này 10 triệu nhá 10 triệu 15 nó nhớ Quý em tổng à, đánh 7 triệu Cầu dài rồi mình thích nghe cả đấy ở cái đường đấy mấy cái tù mà làm 10 triệu đấy thật rồi. À? bao nhiêu đây à, ai chắc 10 triệu lắm ờ, chắc là năm triệu nữa xong chưa à, ai chắc 5 triệu nữa cái cân chắc 10 triệu nữa này 25 triệu tất cả cái cân là tiền nước ngoài dạ không anh gửi anh chung, anh chung mày 10 triệu mình hàng thường có 15 triệu hai ba đâu ờ, anh chung 15 triệu thế thì mình hàng thường 10 triệu nhận 10 triệu mở bát hộp cái mày cái có mở không này cho xin phép mở phát này mở này đi đó tiền vào đây nhảy đúng rồi ờ, ờ. theo bố sọ này mới được đây đời đó thì nào mẹ quay anh quay sẵn đi 5 triệu hai năm củ đây 10 triệu này chỉ kém nay mới được hồ <coughs> đây là hai năm cầu gì cầu gì chuyển cầu à không có ông giàu 10 triệu gì á đấy nói nấu đi làm rồi ai chắc 10 triệu đó chuyển không chuyển không 25 chị cái cân nằm từ phía ngoài anh à chắn thừa anh đâu không chắn thừa 10 triệu rồi cho mấy bố như vậy ở ngoài chịu đây nhá nhận 10 triệu này kia yeah, chắn thừa ấy nó có tiền nó nói gì chẳng hay ờ, quay bên trong thì mình đi mua đây nè con nhà con này này còn 5 triệu nữa này ừ, dạ đó này Ủa, mẹ cho năm đi mẹ cái làm nay cho năm năm trăm đi luôn mà 15 triệu về 25 triệu em này Lúc 10 triệu nữa 5 triệu 5 triệu Xong đấy Bỏ ra là bỏ ra là bỏ là bỏ trắng có tố nhỉ Đi bố tố Ở nhà bố mẹ nuôi Sao còn anh chỉ sống nó khăn khổ Đến 10 triệu Anh cứ đâm Ai thì cầm tháng 7 thì đốt nét cho bố nhất rồi, đấy xong chưa nghe tao nhưng mày quay hết vào trong thằng này nghe tao nó được tí rồi đấy ai chẵn 10 triệu nữa được đâu rồi Mở được ra chẵn anh chuột Cái cân Làm chưa Mẹ là 10 triệu này chặt nước hết với nhau 10 triệu vậy Mới không? Chắc nó không kìa Sắp đôi nữa Đôi giờ Ôi tứ tử luôn đi hai Hello, thì đến tứ tử ngay này Trời ơi Rưỡi nhỉ Bạn mở bộ anh 25 triệu mà Ô cầm túi cái vòng này 30 triệu 30 triệu hả? Thì đây còn 5 triệu cho chú Xong nhá <laughs> Điểm lắm Chứ luôn Chứ này là cái này lắm Cái này lắm Chứ Còn tiền thì ta mới chơi Giờ gì má ông lìa gì đánh cái này cũng hơi run đấy run gì còn đấu ông dạo cái gì nữa rồi này 30 triệu ngoài bao nhiêu ơi 30 triệu cái cân là thứ thứ ngoài chẳng thừa bao nhiêu chẳng thừa 20 triệu này mấy anh em chung tiền nói chiếc sao đủ đúng không được đấy anh vào bao nhiêu anh ngài chung với tôi 5 triệu đấy anh mua gì nữa anh giữ lại làm gì đấy chung anh 5 triệu ở đây mở hộ anh người tiền giờ nó mới về rồi đấy tiếng mình run tay Ủa phải cắm vòng để lấy tiền bố mà cầm vàng bác rồi anh 5 triệu đấy đây của em 10 triệu đây con số lậu lậu hành rồi Đấy, lắm nghe này ông ăn đống đi ông ở nhà anh ra tí coi con con tí tiếp ngoài bữa lại hai mươi năm triệu rồi <coughs> giá 10 triệu giá nữa bán à, 10 triệu luôn sẵn tổng cái này là 35 triệu cái cân là thừa thiếu ngoài sẵn thừa 20 triệu như vậy đấy ai trong mua tôi 19 triệu vậy sao phải chung người tiếp đưa đưa ai trong mua tôi 10 triệu vậy chung 5 triệu ừ. đỡ nhất chỗ 20 triệu này 5 còn 10 triệu chung 5 triệu sẵn còn 10 triệu nhận đủ 10 triệu cứ thích tự mình tay được có nữa không nhỉ còn 5 triệu nhận 5 triệu này mày còn 5 triệu chứ xong chưa mở này ba trắng này ba trắng tinh ba trắng ba trắng đồ để hút tên lẻ thôi à ba trắng nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm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 5 triệu 10 15 20 20 ừ. nhẹ 30 triệu lên mình đã phân hết ai à, đấy đừng nhớ đừng chặn đánh nữa xuống sợ ông, ông vừa lắm thế ông ngông cuồng thật không cuồng đánh đánh ờ, lúc nhiên to mà đấy à, được nỉ được chắc đánh nước tổng mà chẵn của anh 50 triệu báo cái đây 30 triệu tận tay chứ như thế nào như ông tôi này mặt đấy tổng 35 đúng không ông kia là 30, 30 mặt đây tổng 50 triệu đúng không đây 10 nha nỉa thừa 50 nhận 50 nhận 50 đấy yên nhiều nỉa thừa 50 rồi Đấy cái rác này ra mất thì đưa nó nhanh. Ừ. Ba thâm. Ba thâm con cặc. Ba thâm. Thôi. Của tao hết. Cái nó xin làng mặt ngoài rồi. Rồi ok. Cứ giả là ít tiền nữa để anh chụp cái cung em. Chú vào tổ ăn cơm. Hả? Chắc à, tuần mà ăn cơm chiều qua thì tí nhập cũng sang làm thôi. Cứ xếp tiền nó như